Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ăn mừng sự ra đi của Donald Trump trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ. Chính quyền Bắc Kinh áp lệnh trừng phạt lên 28 quan chức chính quyền Trump. Ngoại trưởng được đề cử của Tổng thống Biden đã đề xuất một phương án mới nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ phân tích sự khác biệt giữa phương án mới cũng như của người tiền nhiệm. Jack Ma, nhà sáng lập công ty thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc, đã xuất hiện trở lại đây là lần xuất hiện đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái, sau khi ông ta xúc phạm chế độ Cộng sản. Và 10 năm trước, cháu nội của cựu độc tài Mao Trạch Đông của Trung Quốc đã chúc đảng Cộng sản trường thọ 100 tuổi. Những lời đó của anh ta đang được lan truyền mạnh mẽ vì năm nay là kỷ niệm 100 năm thành lập đảng. Chào mừng đến với Trung Quốc tiêu điểm. Tôi là Tiffany Meyer. Một số quan chức ở bên kia Thái Bình Dương đang ăn mừng khi Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ Truyền thông nhà nước Trung Quốc hiện đang đưa tin rằng thật rảnh nợ Donald Trump. Trong tweet còn dẫn đến một bài báo nói rằng rảnh nợ chính quyền Trump và sự điên rồ cuối cùng của nó. Bài báo đã chỉ trích chính sách đối ngoại của Trump, đặc biệt là trừng phạt Trung Quốc trong thương mại, các lệnh trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc đã vi phạm nhân quyền và sự ủng hộ của ông đối với Đài Loan. Nó nói thêm rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đang trong vị thế tốt để giúp đỡ lẫn nhau và các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ sắp tới không nên để mối quan hệ này lệch lạc đi bởi một nhóm nhỏ các thế lực cực đoan. Thượng nghị sĩ Jim Vance đã đáp lại trên Twitter rằng đối thủ lớn nhất của chúng ta đang cắt min ăn mừng, đó không phải là dấu hiệu tốt. Chính quyền Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức chính quyền Trump. Một trong số đó là Ngoại trưởng Mike Pompeo, thường phê bình thẳng thắn về những vi phạm nhân quyền của họ. Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ngoại trưởng Mike Pompeo và các quan chức khác của chính quyền Trump. Động thái trả đũa diễn ra một ngày sau khi Pompeo tuyên bố cuộc đàn áp của Trung Quốc đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cư là một cuộc diệt chủng. Antony Blinken, Ngoại trưởng được Biden đề cử, nói với một phiên điều trần tại Thượng viện hôm thứ Ba rằng ông không đồng ý với tuyên bố này. Sự đàn áp của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ đã khiến quốc tế phải lên án. Nó được thực hiện thông qua một mạng lưới các trại giam và một hệ thống giám sát rộng lớn. Người phát ngôn của Trung Quốc đã biện hộ cho các lệnh trừng phạt đối với Pompeo và 27 người khác bằng cách tuyên bố rằng họ đã làm những hành động điên rồ làm tổn hại quan hệ Mỹ-Trung và tổn hại người dân Trung Quốc. Các quan chức Mỹ được nêu tên và thành viên gia đình trực hệ của họ sẽ bị cấm đến Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau. Lệnh trừng phạt cũng hạn chế các công ty có liên quan đến họ kinh doanh với Trung Quốc. Vào thứ Tư, chỉ vài giờ trước khi chính quyền Trump kết thúc nhiệm kỳ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Họ cho biết sẽ tìm kiếm sự hợp tác với chính quyền sắp tới của Biden và gọi Ngoại trưởng Mike Pompeo là kẻ nói dối và kẻ gian lận. Pompeo cũng tung ra một loạt các biện pháp chống lại Trung Quốc trong những tuần cuối cùng tại nhiệm. Ông đã có những phê bình cuối cùng của mình vào thứ Ba. Khi đó, ông tuyên bố chính quyền Trump xác định Trung Quốc đã phạm phải tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người bằng cách đàn áp người thiểu số, Hồi giáo duy ngô nhị ở khu vực Tăng Cương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Chunying nói rằng cái gọi là quyết tâm của Pompeo chẳng qua chỉ là một sự lãng phí giấy tờ. Trung Quốc tiếp tục bác bỏ các cáo buộc lạm dụng người dân tộc thiểu số của mình ở Tân Cương. Một hội đồng Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất một triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác đã bị quản thúc trong các trại giam. Hoa cũng gọi Pompeo là tên hề ngày phán xét, à, nói thêm rằng bà hy vọng chính quyền Biden sẽ làm việc để thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung trở lại với hướng phát triển lành mạnh và ổn định càng sớm càng tốt. Người được Tổng thống Biden đề cử làm ngoại trưởng đang đề xuất một phương án mới để chống lại ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi đã trò chuyện với một chuyên gia chia sẻ tầm nhìn của ông về cách tiếp cận mới này. Tại phiên điều trần hôm ngày 19 tháng 1, Ngoại trưởng do Tổng thống Biden lựa chọn nói rằng ông đồng ý với cách tiếp cận của ngài Trump đối với Trung Quốc. Ở một số khía um, cạnh, tôi cũng tin rằng Tổng thống Trump đã đúng khi có cách tiếp uh, cận cứng rắn hơn với Trung Quốc. Tôi uh, không đồng ý với ông trong một số lĩnh uh, vực, nhưng nguyên tắc cơ bản là đúng, và tôi cũng nghĩ điều đó thực sự hữu ích cho chính sách đối ngoại của chúng tôi. Ông Blinken cho biết, rõ ràng Trung Quốc đã thách thức trọng yếu nhất đối với Hoa Kỳ so với bất kỳ quốc gia nào khác. Theo tôi thấy, có những khía cạnh đối nghịch đang gia tăng trong mối quan hệ. Chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh. Và vẫn còn một số khía cạnh hợp tác khi nó có lợi ích cho cả hai bên. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ cần phải đối phó với chế độ Cộng sản bằng cách làm việc với các đồng minh, điều mà ông gọi là vị thế sức mạnh. Vị thế sức mạnh có được khi chúng ta nỗ lực để không xúc phạm các đồng minh của mình. Đó là nguồn gốc sức mạnh giúp chúng ta đối phó với Trung Quốc. Một nhà bình luận về Trung Quốc của Hoa Kỳ đã phân tích sự khác biệt trong cách tiếp cận Trung Quốc giữa chính quyền Trump và Biden. Chính quyền Trump tiếp cận chính quyền Trung Quốc từ góc độ ý thức hệ. Đó là lý do chúng ta khi thấy Pompeo nối với các nước châu Âu rằng đó không phải là sự lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà là giữa tự do và chuyên chế. Ông đang nói rằng phương pháp của Blinken là hình thành liên minh dựa trên cùng lợi ích để chống lại Bắc Kinh. Một liên minh dựa trên cùng lợi ích sẽ mang lại một vấn đề. Mặc dù nó đông về số lượng, nhưng nó cũng lỏng lẻo và dễ bị tan rã. Chúng ta hiện đã thấy những dấu hiệu đáng báo động. Nhiều đồng minh của Mỹ đã ký các thỏa thuận kinh tế với Trung Quốc trong những tháng gần đây, bao gồm các quốc gia ở cả châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Nếu bạn muốn cô lập đảng Cộng sản Trung Quốc bằng một liên minh dựa trên lợi ích, thì đảng này cũng có thể dễ dàng chia rẽ và hủy hoại các đồng minh của bạn vì lợi ích đang nói thêm rằng miễn là đảng Cộng sản Trung Quốc có thể động vào vốn và công nghệ của phương Tây, nó sẽ sử dụng chúng để phát triển quyền lực vượt ngoài tầm kiểm soát. Sau đó, nó sẽ vượt mặt Hoa Kỳ để trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Một khi đạt đến mức đó, không quốc gia nào trên thế giới này có thể kiềm chế đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó thực sự sẽ thống trị thế giới. Ông nói rằng các xung đột của chế độ Trung Quốc với xã hội quốc tế bắt nguồn từ ý thức hệ cộng sản của nó. Và việc làm tê liệt sức mạnh kinh tế, đây sẽ là một trong những cách hiệu quả nhất để chống lại tầm ảnh hưởng của nó. Tổng thống Trump đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngân khố để chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc, nhưng bộ phận này sẽ ra sao dưới thời Tổng thống Biden? Hãy cùng phân tích về quyết định lớn của Trung Quốc đang chờ đợi người được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Ngân khố. Một thành viên nội các quan trọng khác có tiếng nói lớn trong chính sách Trung Quốc của Mỹ là Bộ trưởng Ngân khố. Người được Biden đề cử cho vị trí đó là Janet Yellen, cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, sẽ phải đưa ra một số quyết định lớn, bao gồm công việc cần làm với thuế quan và lệnh trừng phạt của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc, cũng như cách đối phó với các rủi ro an ninh quốc gia do công ty công nghệ Trung Quốc gây ra. Uh, Trung Quốc rõ ràng là đối thủ quan trọng nhất của chúng ta. Chúng ta cần làm việc với các đồng minh. Chúng ta cũng cần tăng cường nền kinh tế của chính mình để có thể cạnh tranh. Chúng ta cần đối phó với các hành vi lạm dụng, bất công và bất hợp pháp của Trung Quốc. Uh, and illegal practices Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi công cụ để tập trung vào các thành phố cốt yếu, để hợp tác với các đồng minh của chúng ta. Bằng cách coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược, Challenge đã lặp lại lời của các thành viên nội các khác. Bà cũng nhấn mạnh về cách tiếp cận đơn phương của Tổng thống Trump khi hợp tác với các đồng minh để chống lại Trung Quốc, mà trước đây bà đã chỉ trích. Nó chủ yếu là đề cập đến cuộc chiến tranh thương mại. Tổng thống Trump đã áp thuế hàng trăm tỷ đô la lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây là đòn trừng phạt cho các hành vi bất nạn thương mại của chế độ này. Yellen là người đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến thương mại của Trump chống lại Trung Quốc, nhưng cả bà và Biden đều không biết liệu họ có dỡ bỏ thuế quan hay không. Họ cũng mơ hồ về cách chống lại các mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi thay thế các chính sách của Trump. Tổng thống Trump chủ yếu dựa trên các lệnh trừng phạt của Bộ Ngân khố để trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan đến vi phạm nhân quyền. Vẫn còn phải xem liệu Yellen có dự chiến lược này hay không. Nếu được công nhận là Bộ trưởng Ngân khố, bà Yellen sẽ cần quyết định phải làm gì với các công ty công nghệ Trung Quốc. Tổng thống Trump đã cấm TikTok và các ứng dụng khác của Trung Quốc vì lo ngại về an toàn dữ liệu của người Mỹ. Theo luật, tất cả các công ty Trung Quốc phải chia sẻ thông tin tình báo với chính quyền khi cần thiết. Bà Yellen trước đây đã cảnh báo về rủi ro tách biệt công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, nói rằng sự cạnh tranh có thể cản trở tiến bộ công nghệ vì nó sẽ ngăn cản khả năng học hỏi lẫn nhau của các nước. Ngoài ra, Yellen sẽ giám sát CFA US, một cơ quan trong bộ chuyên đánh giá liệu các khoản đầu tư nước ngoài có gây đe dọa cho an ninh quốc gia của Mỹ hay không. Các đồng nghiệp của chúng tôi tin rằng Trung Quốc đã tìm ra lỗ hổng trong cả quá trình sơ phiêu hiện hành lẫn kiểm soát xuất khẩu. Họ đang khai thác từng lỗ hổng này để tổn hại an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trong vài năm qua, cơ quan này đã tăng cường giám sát các khoản đầu tư của Trung Quốc nó cấm các công ty đáng ngờ của Trung Quốc mua lại các công ty Mỹ đang sở hữu lượng lớn người dùng nhạy cảm. Vẫn còn phải xem liệu Tân Bộ trưởng sẽ tiếp tục gây áp lực lên đảng Cộng sản Trung Quốc hay là sẽ thay đổi sang đường lối khác. Một quan chức tình báo của chính quyền Trump đang cảnh báo chính quyền Biden về ảnh hưởng xấu của đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Bill Avena nói rằng không quốc gia nào gây đe dọa thu nhập thông tin tình báo rộng rãi và nghiêm trọng đối với Mỹ hơn Trung Quốc. Ông nói rằng Trung Quốc đã tích cực khai thác và khuếch đại tranh luận ở Mỹ về cái chết của George Floyd, đại dịch virus Vũ Hán và cuộc bầu cử. Evanina cũng cho biết chế độ này nhắm vào cả các chính trị gia cấp địa phương và cấp liên bang. Các chiến thuật bao gồm hối lộ, tống tiền và giao dịch bí mật với các doanh nghiệp. Và mục tiêu là gì? Tác động đến các chính sách của Mỹ để chúng phù hợp với lợi ích toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Evanina nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn dữ liệu trong việc chống lại các hoạt động gian dối của Trung Quốc. Evanina cảnh báo rằng các hoạt động của nhà nước Trung Quốc ở Mỹ không chỉ là vấn đề của chính phủ, mà còn là vấn đề của xã hội. Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba để trở lại, ông đã tham gia một cuộc họp trực tuyến với 100 giáo viên Trung Quốc vào sáng thứ Tư. Đây là lần xuất hiện đầu tiên kể từ tháng 10, sau đây là tin chi tiết. Sau nhiều tháng bị đồn đoán về nơi cư ngụ, Jack Ma, người giàu nhất Trung Quốc, đã xuất hiện trở lại trong một video ngắn trực tuyến để ca ngợi các giáo viên của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên người đồng sáng lập Alibaba xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 10, sau khi ông nói xấu chính quyền Trung Quốc trong một bài phát biểu tại diễn đàn ở Thượng Hải. Những bình luận của cư dân đã khiến ông phải đối mặt với giới chức trách và việc chào bán chứng khoán của tập đoàn Ant Group phải ngừng lại đột ngột. Thương vụ bom tấn này được xem là lớn nhất từ trước đến nay, trước khi nó đột ngột bị dừng lại vào tháng 11. Vài tuần sau đó, ông đã bỏ quay một chương trình tài năng trên truyền hình do chính ông tạo ra cho các doanh nhân châu Phi. Sự vắng mặt của ông đã dẫn đến các bài báo và suy đoán rằng ông đã mất tích. Sự xuất hiện trở lại hôm thứ Tư của Ma đã giúp cổ phiếu của Alibaba tăng vọt trong video, ông đã ca ngợi 100 giáo viên và nói với họ rằng chúng ta sẽ gặp lại khi đại dịch kết thúc. Theo các báo cáo địa phương, sự kiện này là lễ trao giải thưởng cho các nhà giáo ở nông thôn của Jack Ma. Nơi ở thật sự của ông hiện nay không được tiết lộ. Video của Ma được phát hành khi Alibaba phải đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền bởi chính quyền Trung Quốc. Một người phụ nữ bị bắt bằng lời nói ở công cộng, nguyên nhân là do một người đàn ông đã bắt gặp cô ấy đang sử dụng iPhone bất chấp những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm ngăn cản các sản phẩm của Apple. Báo cáo xuất hiện từ tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc về một người đàn ông lăng mạ một phụ nữ chỉ vì cô ấy sử dụng iPhone. Tôi mua bao nhiêu sản phẩm Apple, điều đó liên quan gì đến ông? Cô là người Trung Quốc, người Trung Quốc mà xài sản phẩm nước ngoài ư? Ông không dùng sản phẩm nước ngoài nào trong nhà sao? Tôi sẽ báo việc này với cảnh sát Tôi sẽ vẫn sử dụng Apple ngay cả khi ông đến gặp cảnh sát. Hành động của người đàn ông này bắt nguồn từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc kích động công chúng tẩy chay các sản phẩm của Apple và ủng hộ Huawei, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc vào năm 2018. Cuộc tẩy chay diễn ra sau khi giám đốc tài chính Huawei, Mạnh Vãn Châu bị bắt vì cáo buộc gian lận của Mỹ sau khi Mỹ trừng phạt thương mại đối với Huawei. Ông ta đã chỉ vào mặt và quát mắng tôi trước mặt mọi người trên xe buýt. Ông ta hét to trong 15 phút. Tôi cảm thấy việc sử dụng iPhone và yêu nước không hề liên quan. Tôi là người Trung Quốc, tôi yêu đất nước, nhưng không có nghĩa là không được dùng điện thoại nước ngoài. Tôi đã dùng iPhone trong nhiều năm, có thể là 7 đến 8 năm. Sau sự thúc đẩy của đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm ngăn cản iPhone ở Trung Quốc, một số công ty nước ngoài này đã bắt đầu trừng phạt những nhân viên coi thường lời kêu gọi, trong khi những người khác được thưởng khi mua thiết bị Huawei. Trở trường thay, bất chấp những nỗ lực từ chối Apple của các quan chức Bắc Kinh, chính họ lại đang sử dụng các sản phẩm của công ty Apple. Vào năm 2019, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triều Lập Kiên đã chế nhập Apple trên Twitter. Nhưng thật ra, cư dân mạng phát hiện rằng ông đã sử dụng iPhone để đăng tin. Giám đốc tài chính Huawei, Mạnh Vãn Chu, thậm chí còn sử dụng các sản phẩm của Apple. Vào thời điểm bị bắt, cô mang theo nhiều thiết bị của Apple bao gồm iPhone 7 Plus, MacBook Air và iPad Pro. Tài khoản Twitter chính thức của Huawei cũng bị phát hiện điều tương tự. Vào đêm giao thừa năm 2018, Huawei đã đăng một dòng tweet chúc năm mới mọi người, nhưng bài đăng lại bị phát hiện được sử dụng một chiếc iPhone để đăng tải. Ngay sau đó, thông điệp đã được gỡ xuống. Kể từ đại dịch virus Vũ Hán bùng phát một năm trước, nước rửa tay đã trở thành vật dụng thiết yếu trong gia đình. Tuy nhiên, một thương hiệu nước rửa tay từ Trung Quốc lại gây rủi ro sức khỏe nghiêm trọng cho người tiêu dùng. Nó được bán ở Anh thông qua các nền tảng như eBay và Alibaba. Theo truyền thông Anh Quốc đưa tin, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của nước này đã ra lệnh thu hồi khẩn cấp đối với một chất diệt khuẩn có tên nước rửa tay cấp tốc IBCC-CNDC Thương hiệu này được sản xuất tại Trung Quốc bởi một công ty có tên Suzhou Network Technology. Sản phẩm bị phát hiện chứa đến 37% methanol. Methanol là một loại cồn độc hại thường được sử dụng trong thuốc trừ sâu. Nó có thể xâm phạm vào cơ thể con người qua da, làm tổn thương gan, gây mù loà và thậm chí tử vong. Ở Anh, methanol bị cấm dùng để sản xuất chất sát khuẩn tay. Sản phẩm cũng bị phát hiện là không hiệu quả trong diệt khuẩn, bao gồm cả virus Vũ Hán, bởi vì thành phần của nó chỉ chứa 7% ethanol. Ethanol là thành phần chính trong các sản phẩm rửa tay có tác dụng diệt khuẩn hiệu quả cao. Các chất sát khuẩn tay khác thường chứa lượng ethanol gấp khoảng 10 lần. Một loại treo sát khuẩn tay khác bị thu hồi ở Anh là Jockey Hands, sản phẩm của một công ty có trụ sở Hoa Kỳ. Sản phẩm này không độc nhưng có mức ethanol thấp nên không thể diệt khuẩn được. Chuyển sang một phòng thí nghiệm tại Trung Quốc, chuyên phân tích kết quả xét nghiệm virus. Nơi này bị phát hiện đã cung cấp kết quả sai lệch. Hơn 300.000 cư dân ở thành phố Hình Đại, tỉnh Hà Bắc đã được xét nghiệm virus vào ngày 12 và ngày 13 tháng 1. Ngày hôm sau, phòng thí nghiệm Hoa Hy đã trả kết quả xét nghiệm là không có một xét nghiệm nào tái dương tính. Nhưng khi dùng các sản phẩm khác, Sở Y tế thành phố đã phát hiện được một số mẫu dương tính. Những phát hiện này đã thúc đẩy họ kiểm tra lại 10 cư dân, 3 trong số 10 người này đã có kết quả dương tính. Thành phố thông báo rằng phòng thí nghiệm đã công bố kết quả sai vào hôm Chủ nhật. Kể từ đó, thành phố đã bị phong tỏa. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, phòng thí nghiệm có thể xử lý 100.000 mẫu mỗi ngày. Với tốc độ xử lý như vậy, việc cung cấp 300.000 kết quả xét nghiệm trong vòng một ngày là không thể. Theo một quản lý cấp cao từ công ty mẹ của phòng thí nghiệm này, tại thời điểm kết quả được công bố, cơ sở này vẫn đang phân tích các mẫu và vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ báo cáo xét nghiệm y khoa nào. Tuy nhiên, ban quản lý lại yêu cầu nhân viên đẩy nhanh quá trình này vì vậy, một nhân viên đã báo cáo kết quả trước khi hoàn thành phân tích mẫu. Công ty mẹ của phòng thí nghiệm có 54 công ty con và 33 phòng thí nghiệm trên khắp Trung Quốc. Không rõ liệu họ có tham gia xét nghiệm mẫu hàng loạt các thành phố khác hay không. Tiếp theo là người đàn ông giàu nhất châu Á, doanh nhân Trung Quốc, Chu Thiểm Thiểm đã từ chức chủ tịch của một công ty dược phẩm vì lý do cá nhân vào tuần trước. Ông Trung là người sáng lập vạn thái Biofarm. Tạp chí Forbes cho biết tài sản ròng của ông đạt khoảng 90 tỷ đô la Mỹ, khiến ông trở thành người giàu nhất ở Trung Quốc kể từ ngày 1 tháng 1. Công ty cho biết vaccine virus Vũ Hán của họ vẫn đang trong giai đoạn 2, của thử nghiệm lâm sàng, giai đoạn nghiên cứu về phát triển của họ đã chậm hơn các đối thủ cạnh tranh. Do đó, giá cổ phiếu của công ty đang phải đối mặt với khoảng 10% biến động. Một công ty dược phẩm khác của Trung Quốc cũng trong tình trạng tương tự. Chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn Sinopharm cũng đã từ chức vào tuần trước vì lý do cá nhân. Những động thái đột ngột đã dấy lên nghi ngờ, đặc biệt là khi sự an toàn và hiệu quả của vaccine Trung Quốc đang bị chất vấn bởi các chuyên gia quốc tế. Chuyển sang tin tức về cháu trai của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông là một trong những nhà sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và là người cai trị chế độ độc tài từ những năm 50 đến những năm 70. Ảnh của ông vẫn còn trên các tờ tiền của Ngân hàng Trung Quốc và thi thể của ông ta vẫn được giữ trong một lăng tưởng niệm ở quảng trường Thiên An Môn, trung tâm Bắc Kinh. Cháu trai duy nhất của ông, Mao Tân Vũ, gần đây đã bị công chúng để ý về một sự việc liên quan đến ông này cách đây 10 năm. Vào năm 2011, ông đã viết một tuyên bố chúc Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có câu trường thọ được 100 năm. Năm nay, ngày 1 tháng 7, đánh dấu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới lãnh đạo của đảng này tích cực chuẩn bị cho một lễ kỷ niệm trọng đại. Tuy nhiên, một cư dân mạng đang bình luận mỉa mai, chỉ ra rằng cháu trai của Mao Trạch Đông đã dự đoán 10 năm trước rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chết vào năm 2021. Hiện vẫn chưa rõ năm 2021 sẽ có điều gì xảy ra với đảng Cộng sản, nhưng những bình luận lan truyền cho thấy nhiều người dân Trung Quốc hy vọng chế độ này sẽ kết thúc. Đây là bản tin Trung Quốc tiêu điểm, nhưng trước khi chia tay, tôi thay mặt cho đội ngũ xin gửi lời cảm ơn đến quý khán giả. Chúng tôi đã vượt mốc 600.000 lượt theo dõi đầu tháng này khi tôi ở Washington, D.C. trong sự kiện vào ngày 6 tháng 1. Tuy chưa được một năm kể từ khi ra mắt, nhưng chúng tôi sẽ không thành công nếu không có sự ủng hộ của quý khán giả. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.